cũng là lấy cái vi sinh multibio thí nghiệm trên cái bể này luôn à, rồi Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sima Chào Thì hôm nay cái bể 50 của mình đó các bạn Nó dự ý với mình lắm Dự ý à, Thứ nhất là cây nó ờ, phát triển à, Cắm vô cây nào là nó phát triển Và ngay cả chân châu ngọc chai cũng là một cái một cái phát triển bò Rồi thêm là những cái cây ờ, như là rau răm Sunset đó, Lutarala Rồi thêm ờ, quý cầm lan rồi à, lệ nhi à, đợi thêm cái cây này nữa mình không biết nó là tên gì thì à, à, sau những à, hai tháng à, hai tháng mình à, chăm sóc rồi các bạn có thấy thấy các bạn thấy không mình nhổ ra rồi mình trồng lại nhổ ra rồi cố gắng à, giảm tối thiểu bị hư nền Đấy. rồi mình trồng lại rồi mình quay video cho các bạn xem cái quá trình mình trải qua rồi bắt đầu mình quay bắt đầu mình cắt tỉa rồi bắt đầu cái bể này mình cắt tỉa thường ngày cái uh, à, một thì mình thấy à, những cái chồi non nó mọc lên quá mức nước của nó thì à, mình cứ cắt tỉa thôi Đấy. thì hồi đó mình làm nó chỉ có chiều cao 50 thôi nếu mà nếu mà mình biết nó là à, đất mà đất nền của nó mà 5 cm đó nha là mình làm chiều cao của nó là 55 Đấy. chứ uh, làm nó không có dự ý mình nó chưa vừa ý mấy thì thôi kệ thì đó là những cái những đây là những cái test demo rồi à, kinh nghiệm nó đều nằm ở trong cái bể này hết à, và mình muốn chia sẻ cái của mình cho các bạn biết thì các bạn có quyền tự mỗi người mỗi người có cách thẩm mỹ khác nhau và mỗi người có cách trồng cây hoặc là làm những cái bố cục khác nhau những cái à, bố cục khác nhau rồi dán cây dán lũa đó đủ thứ đá riêu thôi. đó, ờ, họ là nếu mà họ là một cái nếu các bạn xem mà các bạn thấy những cái bể kia nó đẹp hơn những cái bể của mình á thì cũng đâu có sao bạn chê mình thì mình vẫn cười tại đây là cái công lao của mình bỏ ra cái công sức của mình bỏ ra rồi mình học mình làm mình nghiên cứu mình học hỏi không có bị riêu hại không bị gì hết hả nó cứ mọc phát triển như hoài cái cắt tỉa thấy nó không vừa ý chỗ nào các bạn cái cắt tỉa chỗ đó ok rất là đơn giản các bạn đó. và bây giờ à, đơn giản mình chỉ việc chăm sóc với việc chăm nước thấy nước giật chăm nước thấy à, một tuần thấy nay mình thay nước chăm thêm vi sinh đó. như vậy hoài làm tới à, bữa nay mình cũng là lấy cái vi sinh multibio thử nghiệm trên cái bể này luôn Midnight and city lights on the other side You're calling me up at the same time I'm in the daylight, you're calling to say hi But your words, they cry If there's something that you need to say I know it ain't easy living inside your brain for sure You keep telling me that it's all okay But I know silence speaks so loud this yet. If there's something that you need to say.